sau khi ờ, chúng ta đưa những cái ta lá thép này các bạn cái lá, lá thép để đạn nó trượt á vào trong uh, ống sơ mi ngoài của cái uh, ờ, phục canadel cananel rồi xem như chúng ta xong cái phần này nhá bây giờ chúng ta đưa cái phục về cái phục chúng ta sẽ cho mở vào cho mở vào trong phục để bôi trơn để mấy cái lưng lá thép và cho bảo đảm rằng cho đủ mở cho dàn đạn trượt nha thì bây giờ cách đưa cái dàn đạn trượt vào nó rất là khó thì bây giờ trước hết tôi vào bằng cách này nha tôi đưa ra những lá thép nè các bạn xem bốn lá thép để nằm trong phục này tôi sẽ đưa vào sau và bốn dĩ đạn đang à, đang à, đang đổ đó tôi đưa vào sang nha trước hết tôi đưa cái phụ này vào rồi các bạn đưa vào khoảng 1 phần 2 các bạn để cho nhà cái à, cái đầu tiếp phục á và ống semi này nè nằm khoảng giữa chừng để có đầu hở chúng ta nhét đạn và lá lúa lá con vào trong rồi các bạn xem nhé trước hết chúng ta đưa đạn vào đưa miếng lá lúa này vào nha các bạn chúng ta không đưa hết chúng ta nhét đạn vào giữa các bạn xem nha từng đôi một rồi các bạn thấy chưa từng đôi một nha cái lá bên trong lá con bên trong đạn giữa lá con bên ngoài chúng ta đưa vào nhưng mà chúng ta không đưa hết cái phụ vào từng mò từng đò, cái một chúng ta đưa tất cả các dĩ đạn giờ mấy cái lá lá con vào trong nha trước khi chúng ta ấn vào đây là cái mẹo đấy rồi tương tự bên đây ông thấy không tôi đưa vào là đây nó còn hở đây nha tôi nhắc đã qua các bạn phải kiểm tra khi chúng ta vào đạn xong thì các bạn phải kiểm tra như những lá lúa này đúng rồi các bạn các bạn thấy không anh này là xuống đủ anh này còn nằm trên nha anh này đủ anh nằm trên à bây giờ chúng ta phải đưa đẩy kéo trên đà xuống đủ giờ rất là nhẹ rồi đó rồi để chúng ta xem cái à, ống dầu này này nó hoạt động như thế nào thì cái con tán đầu này các bạn tán đầu này thì chúng ta dặn qua dặn lại dặn trái dặn phải thì nó là giống như phục dầu chúng ta để à, khóa lắp phục và nhả phục lắp và mở cho phục cứng và mềm nữa các bạn khóa mở là nhúng khóa là là, là, là cứng thì khóa như thế nào các bạn xem đây nó có cho cái hành trình để à, nó giới hạn của nó chạy từ đây qua đây nha thì à, xem nha các bạn rồi các bạn xem nhìn tôi đây có cái lỗ miếng sắt này có lỗ này thì trên đây là cái bít tông trên đây có cụm xin cụm xin xin nhớt nha tôi lấy ra rồi thay cụm mới thì cái lỗ này nó thông qua đây hành trình này là hành trình mềm đang ở chế độ mềm thì khi chúng ta nhúng cái phục đó nó chạy lên chạy xuống như này thì nhớt ở nằm ở trong đây là các bạn từ bên đây nó sẽ di chuyển qua bên đây qua bít tông này nè qua lỗ này chạy lên chạy xuống khi chúng ta khóa nè đây các bạn xem dặn lệch quanh quanh rồi cái lỗ này và cái lỗ trên bê tông lỗ trên miếng thiết và lỗ trên ờ, cái ờ, bê tông này đó nó lệch đi nó khóa lại thì lúc đó nhớt chúng ta nhúng á, nhảy lỗ á, cái này nó khóa rồi nhớt không lưu thông được thì đó là cứng đúng không rồi bây giờ đến ờ, cái hành trình này ta hiểu cái này rồi bây giờ tới cái những anh này sao đây thì các bạn nên nhớ dùm nha những anh này đây đường kính của máy ảnh đây và ảnh có những cái xin rất là bót là các bạn đẩy rất là nặng nha các bạn thấy không không có nhẹ đâu thì giờ tôi có thể à, à ví dụ một cách đơn giản các bạn à, sẽ hiểu các bạn biết như chiếc xe bồn khi chiếc xe bồn chở à, dầu á, hoặc chở nước chở xăng thì trong chiếc xe bồn đó các bạn nếu mà chúng ta trong xe bồn không có nếu mà không có ngăn á khi chúng ta thắng á, là nước nó ọc ạch nó dò vậy nè từ phía trước về phía sau thì à, thắng không ăn thì nó là làm cái à, cái lực đẩy các bạn các bạn thắng nước nó dồn về trước nó giật phía sau rồi bắt đầu nó đẩy lại phía trước nữa là chiếc xe sẽ trường do đó trong sa bồn á giống như trong trong cái bình dầu này nè sa bồn mà nó ngăn từng ngăn đây ngăn ngăn từng ngăn rồi sau đó những ngăn đó nó có thông ngăn này qua ngăn nọ nó thông qua những cái lỗ lỗ nhỏ không lỗ to mà nhiều lỗ để dầu nó có sẽ di chuyển qua lại mà khi chúng ờ, thì những vết ngăn đó các bạn nó hẹp như nào nhiều ngăn nó hẹp thì do đó khi dầu chúng ta thắng đó, hoặc chất lỏng đó, nó không có di chuyển cái cái cái hành trình di chuyển nó không có xa ngắn thôi thì chiếc xe chạy chiếc xe nó không bị đùa thì à, tôi chỉ làm cái thí dụ để cho các bạn hiểu vậy thôi thì tương tự trong đây các bạn ha. cái lông đờn này các bạn xem nè lông đờn này đường kính lông đờn này và đường kính của sơ mi trong đường kính trong của sơ mi này nè cái ống dầu này nè ống nhôm này nè thì nó mỗi bên nó hở nói chung nó nhỏ hơn ly rồi nó để cho dầu lòn qua lòn lại đó các bạn đi nhưng mà không nhanh dầu đi qua đi lại rất là chậm lý do đó khi cái phuộc này nè cái phuộc này khiến ta nhả, giảm sóc á nhảy thì dầu nó đi lên nó đi xuống và nó đi không nhanh nó có cái mức độ đi bình thường và nó có ghi lại đó khi mà nhảy lỗ các bạn thì đi lên xong phục nó nó bung ra bung ra thì à, bung ra thế này đây đây lên thì giảm chấn rồi có giảm chấn là so cao su thì khi nhảy ra đây thì nhảy ra thì mấy anh này đây là mấy anh cản trở dầu làm cho dầu tuột ra rất là chậm và chậm thì cái phục nó không có à, à, à, bung ra nó bung ra từ từ các bạn phục bung ra từ từ thì à, các bạn à, hầu hết các bạn có xe Honda các bạn biết đó nếu như các bạn chạy xe Honda mà phục trước và phục sau nó không có gỉ mình nói cách từ năm na đi nó gỉ các bạn nhảy lỗ xuống nhiêu là bung ra nhiêu nó bật bật như thế nào lò xo nó bị bung nó không có độ gỉ thì các bạn rất là khó chịu đúng không thì men này là nhiệm vụ của men đó, cấu trúc giống như trong sa bồn các bạn rất là hay rồi xem như chúng ta đã hiểu được cái uh, cấu trúc của cái uh, phục dầu của Caranel ống giảm sóc dầu của à, phục uh, MTB uh, Canadel thêm một cái um, bây giờ chúng ta bơm nhớt vào thì trước khi bơm á, các bạn biết là trong bê tông và miếng thép mỏng á, tôi vừa chỉ các bạn á, nó có cái lỗ để uh, thông qua thì chúng ta dặn khóa trở lại khóa rồi thì chúng ta đưa nhớt vào nhớt không chảy ra Rồi nhớ được các bạn Rồi chúng ta Đẩy cái tông vào nhé Đẩy cái tì vào nhé Như sẽ trào ra Ok chúng ta quay đầu lại chúng ta bơm nhất bên đây vào rồi chúng ta xuống tới chúng ta kéo người lên rồi chúng ta xuống bây giờ chúng ta đã cái gọi nhập nhập thì ta khi lấy cái thì đây ta lấy một hình gọi là một một cái shop để hướng vào các cục mà bây giờ lúc này không chịu gọi là chúng ta đang sử dụng số hệ